Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là đàn cha anh đây Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở, uh, chúng ta sẽ học tiếp bài 3 Trong phần từ học lập trên Strat nha Thì trong bài này chúng ta sẽ học về các thành Các thành uh, nhận biết các thành phần Các thành phần trong Strat nha Nhận biết các thành phần trong Strat về trước khi bắt đầu video này thì nếu các bạn có thắc mắc nếu các bạn không rõ gì thì các bạn hãy comment ở dưới phần nhận xét đúng mình giải thích dùng cho các bạn nha hãy nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ like nha hãy subscribe để xem tiếp những video tiếp theo của mình bây giờ bắt đầu nào thì đầu tiên nó chính là menu bar trong đây chúng ta sẽ có 8 trong giao diện strat chúng ta sẽ có 8 cái 8 ờ, cái phần chính trong cái giao diện strat đó chính là phần menu và đó, cái đầu tiên đó chính là phần menu bar còn được gọi là thanh thực thanh thực đơn trong strat trong không thì cũng giống như ở các thanh phần mềm phổ thông khác thanh thực đơn strat có chức năng giúp người dùng cá nhân hóa một số tính năng của phần mềm ví dụ như Muốn thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt trong Scratch thì sử dụng biểu tượng vẽ điều câu Language Đây Lấy biểu tượng vẽ điều câu lên chỗ chủ mình Đây Về chúng ta Phần này ấy Phần này giống như là vừa coi đó còn có cái file Nó có phần edit Nó file để lưu hoặc là đỡ tải rồi Tiếp theo Rồi Giờ cái sản phẩm tiếp theo chính là Thành phần 2 là stage, còn được gọi là sân khấu của strat. Stage là thu, khu vực sân khấu hiển thị kết vẽ đầu ra trong khi lập trình. Stage cũng là nơi duy nhất giúp người dùng tương tác với sản phẩm do chúng tạo ra. Sân khấu là nơi biểu diễn của các đối tượng, hiển thị các loại ừ, ảnh nền khác nhau, hiển thị các hiệu ứng đô họa và vân vân ví dụ như ví dụ như cái tay sân khấu strat ấy ví dụ như là mình lập trình đấy, mình tạo ra một cái trò chơi hướng uh, ờ, hướng táo giống như có cái uh, ờ, mình tạo ra cái rổ để đối tượng với mấy trái táo cũng là đối tượng mình hái táo chơi xuống dưới nó chạy vô cái rổ rồi nó chạy được vậy mình muốn biết nó chạy được không ấy thì mình phải có một sân khấu đây thì mình nhấn ấy, mình đọc trên xong mình dùng sân khấu để mà mình xem cái kết quả nó có đúng như cái mà mình muốn không như vậy và thành phần thứ ba đó chính cũng là thành phần quan trọng đó chính là the block khối lệnh strat khu vực quản lý đây là khu vực quản lý khối lệnh tất cả khối lệnh trong strat mà được được lưu trữ phân vâng, loại và các thư mục khác nhau mà chúng ta sẽ gọi là nhóm lệnh mỗi nhóm lệnh sẽ được uh, à, lệnh sẽ được gắn với một màu sắc riêng giúp người dùng dễ nhận biết và gây ấn tượng nhưng đấy các bạn thấy cái phần đó không? phần đó đây do trong slash trong bài đầu tiên ấy mình nói slash này nó không có nó không phải kiểu viết chữ luôn đâu là nó kéo thẻ khối lên nên khu khối khu vực khối lệnh strat này sẽ ra khu khu vực uh, vàng lý khối lệnh để mà mình cách hợp mở nó lên mình lấy lấy mấy cái khối lệnh trong cái ờ, khu khối khu vàng lý khối lệnh đó và bên trái nó sẽ cách 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong này nó sẽ có 10 lần đầu tiên ờ, nó chỉ có chín thôi chín chín nhóm lợn về nó sẽ được phân biệt với một màu sắc riêng giống như giúp người dùng dựa nhận biết về gây ấn tượng giống như cái phần đây là phần nhóm lợn di chuyển di chuyển về nhóm lợn à, ngoại hơn về nhóm lợn âm thanh thì chúng ta phân biệt ba mấy cái khối lợn tất cả khối lợn trong ba nhóm đó thì chúng ta à, dùng bằng một sách để cho nó dở dòng viết ấy để nó kiểu nó phù hợp cho người dùng ở nhiều lứa tuổi và thành phần thứ tư đó chính là street kịch bản street thì khu vực xây dựng các kịch bản street còn được gọi là street street là khu vực dùng để lắp ghép còn nó nói chung là lập trình các khối lượng khác nhau thành một kịch bản có ý nghĩa nhằm điều khiển các đối tượng trên sân khấu là phần này là phần cũng là phần chính và nó mấy cái lều ấy đây là khu để mấy mình, xây dựng uh, một bức à, một cái nhóm lợn xây dựng một cái những cái khối lợn nó gắn nhau lại mình lấy nó ra từ cái thành phần thứ ba khối lợn strat đấy rồi chúng đây có khu này là khu để chúng ta có thể lập chân được theo ý muốn của mình rồi thì thành phần thứ năm đó chính là backdrop còn được gọi là background dịch nghĩa tiếng việt là ảnh nền phong nền strat thì backdrop là khu vực vàng lý chỉnh sửa uh, chỉnh sửa chi mới cái ảnh nền hiển thị trên sân khấu stage đấy thì kia ờ, cái này ấy, các bạn nhìn lên cái sân khấu ấy thành phần thứ hai ấy thì chúng ta sẽ thấy ấy, có cái ờ, con mèo đang bay lượn và có cái à, ảnh có cái núi lửa đất đồ vân vân ấy bầu trời vân vân thì cái đó đều được gọi là ảnh nền trừ trừ của mèo nếu con mèo nó là đối tượng đấy đúng là có thể chỉnh sửa ảnh nền thì mới cái ảnh nền nhớ lưu ý đối với strat Backdrop chúng ta cũng có thể xây dựng những kịch bản riêng cho nó mình có thể xây dựng kịch bản riêng cho chính cái chính cái uh, khu ảnh đó đó luôn nha yeah. và thành phần thứ sáu đó chính là thành phần strike đó còn được gọi là lối tượng strike nói chung là nhân vật ấy thì khu vực ờ, đây là khu vực quản lý đối tượng mỗi dự án sẽ có ít nhất một đối tượng hoặc là ít nhất nha một đối tượng và kết đối tượng được quản lấy trong khu vực này à, các icon nhỏ giúp xử lý đối tượng xoay thì các bạn thấy không trong mèo mình giờ là mình thấy có một con mèo đang bay lừa ấy thì ở trong phần mình nhìn lại trong thành phần đối tượng slice còn được gọi đối tượng slice thì cũng đã thấy có cái ảnh các cái hình gì đó với một con mèo bay rượt giống như trên sân khấu kia cái đó là cái cái đó là đối tượng ấy đối tượng nó sẽ hiện lên cho cái phần phần phần đó ấy và phần ở trên đấy chúng ta có cái đó nói một thông tin đó là sao mình có thể thay đổi tọa độ giống như tọa độ vị trí nó bằng tọa độ x y kia hoặc thay đổi kích thước thay đổi hướng rồi làm cho nó hiện lên cho nó ẩn lại không cho nó hiện lên cho cái màn hình sân khấu hoặc thay đổi có thể thay đổi tên của cái đối tượng thôi cho chúng ta giờ hiểu được và đó là phần thứ bảy đó chính là làm phần tutorial gọi gọi hướng dẫn trợ giúp thì thành phần tutorial uh, tutorial là một khu vực ẩn nó chỉ xuất hiện khi người dùng click vào còn khu vực này có chức năng trợ giúp người dùng trong quá trình sử dụng Swatch thì cái cái văn mà tutorial đó nó có thể giúp chúng ta trong cái việc gì ta à, nếu các bạn mà mới dùng scratch hay các bạn có cái lệnh mà các bạn không hiểu hay các bạn muốn tự làm lại cho cho riêng mình mà các bạn không biết hoặc là hiệu ứng mà các bạn không biết cách làm thì các bạn hãy nhấn vào nút mà ờ, tutorial đó click vào nó sẽ hiện lên tất cả những cái cơ bản cho các bạn làm không phải là hầu như tất cả nha rồi nhưng mà ấy, cho hình ấy nó cái hình chữ Unicast 1 CRC Community ấy cái đó không phải nút tutorial đâu mình xin lỗi các bạn do đây là thread đây là ảnh thread dùng trên mạng không dùng bằng phần mềm nên nút tutorial sẽ không xuất hiện trong hình ảnh này nếu mình dùng phần mềm luôn ấy chính phần mềm mình thread mình tải xuống trong bài hai rồi ấy, thì cách nó chỉ chắc ăn 100 phần trăm nó sẽ có cái hình tutorial đó chứ giờ là mình cũng có thể dùng strat cho mẹ nên như nhưng nó sẽ không có chữ tutorial nên đâu xin ok rồi giờ chúng ta sẽ tới cái thành phần cuối cùng đó chính là thành phần khu vực tròn giao diện khác nhau thì trong đó trong khu trong thành phần đó các bạn thấy cái ba cái nút khi bạn thấy ba cái nút ở đó là nút blocks nút customs và nút sales và vậy trong đó nó có bao gồm ba nút và ba nút đó chính là nút đầu tiên block còn được dịch là nút giao diện khối lệnh dùng khi mình nhấn vào thì được mở khu lập trên chính thì khu lập lên chính bao đấy khu lập trên chính mà chúng ta là nói nó bao ờ, nó bao gồm hai thành phần ấy khi sau khi khu domain chúng ta có thể lập trình và khu chúng ta có thể lấy khối lệnh ra đồ lập trình còn nút giao diện trang phục và nút giao diện âm thanh để đỡ mở khu vực giao diện thiết kế đối tượng hoặc đỡ mở khu vực giao diện âm thanh thì, à, thì các bạn biết giao diện thiết kế đối tượng đỡ là đỡ thiết kế cái đối tượng đó nó với vỉ một con mèo mình ví trong đó xong mình lập trình cho nó đi thì nút giao diện âm thanh thì đỡ mình mở giao diện âm thanh nếu mình muốn tạo âm thanh của mèo mình nhấn vô mình ghi âm mình ghi mình nói meo hoặc là mình tải âm thanh xuống và mình lập trình cho nó nói meo mình nói meo đấy thì cái và cái phần thành phần thứ 8 lấy thành phần này chưa được uh, chưa được rõ cho lắm rồi cái bài sau cái tiếp sau ấy chúng ta sẽ nói rõ hết về cái ừ, mọi thành phần rồi thì hôm nay chúng ta đã học xong rồi thì chúng ta đã học được tám thành phần trong và đến một phần đơn giản được mình có thể nhận biết trong Scratch 3.0 đó chính là đầu tiên là đầu tiên đó chính là phần menu còn được gọi là uh, thanh uh, thanh dịch vụ trong Scratch ở trên đấy và uh, thành phần thứ gì sân khấu uh, còn được gọi là stage thành phần thành phần thành phần khối lượng uh, Scratch phần thành phần blocks thành phần switch thành phần backdrop rồi hay còn được gọi là backstage rồi thành phần rồi ờ, thành phần price rồi cuối cùng là thành phần khu vực tròn giao diện khác nhau rồi hôm nay chúng ta đã học xong 8 uh, ờ, thành phần đó đúng không thì giờ uh, mong thì nếu các bạn uh, có thắc mắc gì thì các bạn nhớ xuống phần nhận xét được các các bạn comment ở dưới phần nhận xét và mình trả lời cho các bạn nhé và nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ nhấn like à, ờ, hoặc các bạn ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để biết nhiều thông tin về video mới của mình nha bây giờ xin chào các bạn và bye bye bye